chưa chắc yêu chung tình nghèo tiền như anh xin lỗi em không cần giàu tiền như ai em chấp nhận yêu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 sun xa nghe cũng buồn lắm ly ngày đó đã xa rồi thương tiếc sầu lên môi thoáng qua trong đời tình xưa tìm tới đẹp trong đời tình xưa tìm tới ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ hát nửa đi em lấy vầng trăng tô đẹp mà nồng hát nửa đi em mỗi bước dài nối liền tương lai rồi ngày mai có nhau trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời theo trong đời đường đi hoa nở xanh cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn lặng đứng ngắm xa khơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi ngắm ra khơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như say men ái gần chiều ấy bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây em đi rồi thành phố hôm nay mưa giăng đầy lành bốt tim này em đi rồi thì niềm xưa còn đây rồi còn nhớ chăng tình mạc nắng câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương có những chiều thành phố mưa bay thương em gầy dòng hát liên dài mẹ hơi thở chành lòng khơi niềm nhớ môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ cuộc tình đó đã thoát ra tầm tay tiếng ngát nem còn đây tư vương lệ thắm đầy hồn còn say men ái gần chiều ấy bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây lành bốt tim này em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây em đi mất rồi còn nhớ trang tình này em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây em đi mất rồi còn nhớ trang tình này về phép hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương chân nghe quen từng biến soi đường nhà chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ cửa tâm tư là mặt nên khi khi đối mặt chuyện buồn sương gian nần mật đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngò vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn cho em tất cả em ơi Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi Người đi chưa đời sáng Đưa nhau cuối đường sợ là đêm vui dù xuống Thương quê hương và bé nhỏ tình này ngang trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuối đất bơ vơ tư là mặt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mật đưa ta đi về Nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngò vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn tháng còn lại Anh cho em tất cả em ơi Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi Người đi chưa đời sáng Đưa nhau cuối đường Sợ là đêm vui dù xuống Thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuồi đất bơ vơ thương quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chuồi đất bơ dấu ngày đầu ta biết mình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 duyên mình dở dáng chưa yêu đã lỡ làng về ngân khúc ngát sâu vương hoa răng tim đường nhung nhớ hoa còn đầy mất em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 đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khổ viết bởi câu ca vì tiền hay thiết tha xin đối diện một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi tôi hãy đến với tôi đừng yêu lấy bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gom tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ văn chương gom tiếng hầu phương ngoài kia súng nổ trở lại truyền ân tình thành nỗi nhớ riêng tư bạc trắng như vôi ta buồn ta đêm thế sự người quên quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn ngôi ta tìm lên đường phố cũ những ngày xưa vẫn nơi mái ấm nhà em ta như chim nhớ là rừng về thăm cây thăm cội sao rừng chiều điều ai đâu ngờ tình yêu nay cách chờ từng đêm dài còn một bóng bơ vơ tình trăm năm nay đã chia hai hướng đời Người đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn rừng về thăm cây thăm bồi sao rừng chiều điêu ai đâu ngờ tình yêu nay cách chờ từng đêm dài còn một bóng bơ vơ tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời người đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn nguôi tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời người đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn chúng ta lẽ nào phôi pha xót xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình muối xa sao không mặn người ơi chẳng nước con đây em đâu rồi ngăn cách phương trời hận tình khóc tan trọn đời riêng đoàn xe tan tiền hồn ánh sáng ngục tối đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa ôm cánh biệt hai nơi rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau ánh sáng ngục tôi đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi lau mắt rồi tôi xin làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau Lâu mắt rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu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 tình sang giờ nay đời anh thiếu em như sân ga vắng còn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 gió bay về ôm sung cầm cành trông sao trời lấp lánh tường về đôi mắt cô nhân chiều xưa đêm nay tôi nhớ đến anh mơ về kinh thành những chiều gió lòng trong lòng phố vắng tâm tư qua làn khói trắng mưa rơi ướt hai mái đầu chuyện mình ai biết mai sau để hôm nay ngồi đây trời biển thu nhiều mây chờ trăng thanh lên cao biết tâm tình chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau trên phố phường người ơi lúc đèn buông đừng ăn gió vào thu để rơi lá vàng khô gieo cúc quân hành đưa tiếng người chinh phu đêm đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay về ôm súng cầm cành trông sao trời lấp lánh tưởng về đôi mắt cô nhân chiều xưa đêm nay tôi nhớ đến anh mơ về kinh thành những chiều gió lòng ta đi trong lòng phố vắng tâm tư qua làn khói trắng mưa rơi ướt hai mái đầu chuyện mình ai biết mai sau để hôm nay ngồi đây trời biển khu nhiều mây chờ trăng thanh lên cao biết tâm tình chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau để hôm nay ngồi đây trời biển phủ nhiều mây chờ trăng thanh lên cao biết tâm tình chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau sao hiền người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ nhìn trời cao mà rêu mà mơ ước như diều để níu ao hằng bên xây ngân hà giọt sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mềm cười thôi đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhàn su khắp tinh cầu tranh thương ai đứa giờ vội xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù cách xa nào quấy tình nàng chưa nói nhưng mà say sai nhân hơi quên mất em mù hoài theo tìm trong chuyến bay có người hỏi phi công ước mơ gì người ơi nhân thế muôn màu nào ước mơ chi ước rằng từ khi tung nhịp cánh tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây ở đời ai hiểu ai từng bay trắng đêm dài thì thức xưa đại dương dù yên giấc ven rừng bạn có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhàn su khắp tinh cầu tranh thương ai đứa giờ vội xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù cách xa ước mơ gì người ơi nhân thế muôn màu nào ước mơ chi ước rằng từ khi tung nhịp cánh tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây ở đời ai hiểu ai từng bay trắng đêm dài thì thức xưa đại dương yên giấc ven rừng bạn có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. ở đời ai hiểu ai từng bay trắng đêm dài thì thức xưa đại dương dù yên giấc ven rừng bạn có biết chuyện này tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say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 hiệp hòa sớm nỡ tôi tan đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa thôi thế là thôi là thế đó xin vang là thơ đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được ngày biệt ly chúng mình chưa nói năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình tiếng ăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca thôi thế là thôi là thế rồi hiện tại ước mơ nhiều cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu ngày biệt ly chúng mình chưa nói năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa nhắc đến thấy buồn tình tiếng ăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương nhắc đến thấy buồn tình tiếng ăn đôi đường nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thân ai anh gửi lại cho ai do mùa xuân em đưa dung hàng câu lứa thưa anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ đi tìm chim sao nở ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai anh gửi lại cho ai trăng mùa thu lên cao com dừa xanh lao sao anh cùng tôi chốn ngủ xa ngồi trên lá đỏ trông bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên diệu hiền đêm đêm nằm nghe súng nổ mưa rừng khuya tháng đồ anh còn nhắc tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ con đò này đã già anh gục ngã từng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ ôi nợ đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm sẽ súng nộp như lời anh nhắc nhở ôi căm hơn tâm ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu dĩa thù nhưng ngày xưa thân ái xin gửi lại cho nhắc tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa uống nước dừa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ ôi nợ đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở ôi căm hờn tâm ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ xưa sừng sâu dĩa thù những ngày xưa thân ấy xin gửi lại cho em chỉ còn tay xuống nhỏ xưa rừng sâu xía thù Những ngày xưa thân ấy xin gửi lại cho em duyên tình mình dùng tô ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lơ giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn lòng có vui đâu khi xa người mình nhiều dâu trách gì nhau khi duyên tình mình sang dở Thương dùm người em nhỏ ngày theo chồng lên xe Thôi em xin em đừng có buồn Xin em đừng có buồn Tình nào không cay đắng Tớ xin xe hoài mà không tròn con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn thôi em xin em đừng dối lòng xin em đừng dối lòng ngày vui sao em khóc em lên xe hoa đưa lối khóc cho xuyên lối thề em về đi thôi biết ly mình quá thương nhau duyên không chọn càng đau khổ mình nhớ thương nhau duyên không chọn lòng rồng tôi tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở Đô người nào bước khỏi mà không lề hoen đôi nhau nên duyên tình mình rồng tô ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lơ giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn lòng có vui đâu khi xa người trách gì nhau khi duyên tình mình sang dở thương dùm người em nhỏ ngày theo chồng lên xe hoa thôi em xin em đừng có buồn xin em đừng có buồn tình nào không cay đắng tơ duyên sẽ hoài mà không tròn con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn thôi em xin em đừng dối lòng xin em đừng dối lòng ngày vui sao em khóc em lên xe hoa đưa lối về khóc cho xuyên lối thề em về đi thôi biết ly mình quá thương nhau duyên không chọn càng đau khổ mình nhớ thương nhau duyên không chọn lòng rồng tô tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở đô người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở đô người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi